Các em chú ý ví dụ số 1 của thầy nha Đề bài này. Hãy xem các dãy số sau có phải là cấp số nhân hay không? Nếu có, nếu có nha, hãy xác định cộng bội. Còn không thì thôi đúng không? Nó có đâu mà xác định. Đó. Đây là ví dụ đầu tiên. Và chúng ta có phần A, phần đầu tiên của ví dụ 1. UN bằng gì? 2 mũ N. Quen thế nhỉ? Đúng chưa? phần ví dụ hình như thầy cũng đã lấy cho các em rồi thì phải đó bây giờ đối với anh này thì chúng ta cứ theo cái phần phương pháp thầy đã đưa cho các em ví dụ một này phần thứ nhất có ta có này UN sẽ bằng là 2 mũ N UN cộng 1 sẽ bằng gì? 2 mũ N cộng 1 Đúng chưa? Vậy từ đây chúng ta lập cái tỷ số UN cộng 1 chia cho UN sẽ bằng gì? 2 mũ N chia 2 mũ N cộng 1 thì xin lỗi, chia cho 2 mũ N. Chia hai lũy thừa cùng cơ số. Vậy thì chúng ta làm gì nhỉ? Giữ nguyên cơ số và lấy số mũ là trừ cho nhau. N cộng 1 trừ đi N và bằng còn lại là 1 tức là 2 mũ 1 đây và bằng 2. Hàng số chưa? Cái này rõ ràng là không đổi. Đúng chưa các em? Không đổi vậy thì dãy số đã cho là cấp số nhân. Chứ là dãy số UN là cấp số nhân. Cấp số nhân thầy viết tắt nha. Có Q cộng bội Q bằng 2. Đúng chưa? Đấy chính là cái phần đầu tiên của ví dụ số 1. Rất là dễ đúng không các em? Tương tự như vậy, phần số 2 là gì? UN sẽ bằng gì? Trừ 3 mũ N trừ 1 và chia cho 5. Tương tự như phần số 1 này, chúng ta có phần số 2, chúng ta xét cũng tương tự thế thôi. Ta có này, thầy viết lại, UN sẽ bằng trừ 3 mũ N trừ 1 và tất cả chia cho 5. UN cộng 1 sẽ bằng gì? Trừ, đúng chưa? Cái này là chúng ta để ý này, anh này với anh này là chênh nhau là một đơn vị. Đó, vậy thì thằng này sẽ là 3 mũ n. Thằng này n cộng 1 thì thằng này sẽ là n và chia cho 5, 5 là cố định. Hiểu chưa? Sau khi xác định được rồi, bây giờ chúng ta lập cái tỉ số từ đây suy ra u